Chào anh em Hôm nay bên công ty cờ bạc bịp nhà tôi ra mắt một cái sản phẩm sóc đĩa mới nhất Tôi khẳng định luôn cái hàng này là cái hàng mới nhất Độc quyền chỉ cơ sở nhà tôi có Thì đầu tiên là cái độ chính xác Tôi khẳng định luôn 90-95% Cái hàng máy phân âm đa năng là một trong đồ chơi đẳng cấp cơ động Thì nó cơ động ở cái điểm nào Đầu tiên là anh em đi đến sòng suối không luồn bát Thứ hai là anh em không luồn đĩa Và cuối cùng là anh em không luồn quân vị anh em nha đấy thì khi đến dòng sới với khủng thiết kế người ta chơi cứ thế mình tay không bắt giặc mình đúc độc cái máy phân âm đa năng này là mình có thể triển khai chương trình được anh em nhá cái máy phân âm đa năng này nó hoạt động như thế nào sử dụng ra làm sao đến dòng sới anh em đứng hay ngồi cứ trong khoảng cách 3 mét hớt về máy báo cực kỳ chuẩn thì máy báo hoạt động theo bốn nguyên lý sau đây đầu tiên đó là máy thu âm anh em nhá nó thu âm là thu âm âm thanh của quân vị Đấy. bước thứ hai đó là máy phân tích âm thanh sau khi phân tích âm thanh xong rồi độ đã chính xác đã chuẩn chỉ máy sẽ ghi nhớ âm thanh ghi nhớ âm thanh rồi bước cuối cùng máy trả quả dung trực tiếp trên máy này một đèn một dung là nẻ hai đèn hai dung là chắn cực kỳ hiệu quả chính xác anh em nha thì em lưu ý này, hàng tôi bán ra đổi mới một tháng kể từ ngày bắt đầu anh em mua hàng và bảo hành miễn phí một năm. Lên anh em hoàn toàn yên tâm với độ chính xác chuẩn chỉ anh em này. Nhà tôi đại lớn thành ra giá cả rất là phải chăng. Anh em quan tâm sản phẩm máy phân âm này, em alo trực tiếp cho tôi 0984 31 48 nhà tôi chỉ có duy nhất một số điện thoại thôi anh em nhá để được tư vấn miễn phí cho về một cái sản phẩm mới nhất, chuẩn nhất, cơ động nhất, hiệu quả nhất, chính xác nhất anh em này và giá cả là phải chăng nhất anh em nhá em lên nhà tôi thử hàng nhân viên đón và tư vấn miễn phí tận tình giúp đỡ anh em để anh em thua tha xa bờ lấy lại lãi gì đã mất tôi hướng dẫn cách em sử dụng này đến sòng sới cho người ta anh em bật trước cho tôi cái nút nguồn này sau em chuyển cho tôi sang đến phím số 3 là anh em này Đó, anh em bấm hai lần là ok anh em nhá thì đến sòng sới nhà người ta 3 mét hất về đấy tôi để trải nghiệm thực tế ra đây để cảm nhận nhịp rung với anh em rung một đánh nẻ rung hai đánh chắn anh em nhá thì tôi khẳng định luôn cái đồ này là bát đĩa là quần vị là xanh chín 100% anh em nhá Đấy, bát đĩa thì mình không luồn bát đĩa rồi anh em này bát thì bát nào cũng được đĩa thì đĩa nào cũng được anh em nhá đây đĩa soi xuyên hết anh em này để anh em trải nghiệm về một cái sản phẩm ưng ý nhất cho anh em nhờ anh em là chưa mua được cái đồ ưng ý nhất thì hôm nay xem cái clip này tập trung coi hết giúp tôi đây là vị nào vị đó anh em nhá máy phân âm đa là phân âm được tất cả loại con vị villa thăng long chắn đóm bài thuốc anh em nhá đây là anh em này vị thì vị nào cũng được rất là chuẩn chỉ luôn thì thử lam châm thì tất nhiên là quân vị sang chín thì thử lam châm không hút rồi anh em nha cái clip sau tôi sẽ hướng dẫn cho anh em là cái quân vị là cái quân vị uh, villa hoặc là vị bài em nhá để anh em hiểu rằng này thử lam châm này là ok anh em này thì máy phân âm đa năng này anh em đi cái này nó có hai phiên bản anh em nhá một đó là phiên bản dùng hàng sạc hai là cái phiên bản dùng khiển đây anh em nhá để anh em đi chơi có cái sự lựa chọn anh em nhá để anh em có cái giá cả nó phải chăng nó chênh này không đáng kể anh em nhá chơi rất là hiệu quả rất là chính xác luôn không thể sai số được hàng hàng đẳng cấp thì là không làm mất thời gian của anh em nữa tôi trải nghiệm cho anh em đôi ba tiếng bạc để đến dòng sới nhà người ta bát đĩa tôi đã kiểm tra xong với tôi sóc đôi ba tiếng bạc thì sóc bé sẽ thu âm thanh anh em nhá thu những tiếng gì đầu tiên là tiếng sấp đôi sau đó tiếng ba trắng tiếng ba đen như thế là xong anh em này đến dòng sới đã chơi tôi lúc máy trong người tôi làm clip tôi để trực tiếp ở đây sấp đôi này Đấy. thì khi nó sóc là ra cái âm thanh anh em ý là âm thanh tạp âm mình nói ra nó không sợ nó tạp âm anh em nhá vẫn sắp đôi này vẫn sắp đôi này thì sóc mạnh sóc nhẹ sóc ngắn sóc dài không quan trọng tứ tử đen này của anh thêm tiếng này nó là ok anh em nhé ba đen này tỷ lệ các anh em tính ba trắng cho nó thu đầy đủ hết một lượt luôn sóc đôi này sóc đôi này tỷ lệ cho sóc cho nó thoải mái luôn vào mình cứ đánh mình có đồ không mà mình sợ mình thua tha được anh em nhé không thể thua tha được mình khẳng định một điều sắp sau là xuống này Đấy, sắp đôi này sắp đôi này tôi sóc này sóc nó mát tay ra anh em này đây, sóc xong đặt xuống này mở bát này ba đen này anh em này đã có ba trắng ba đen tứ tử sắp đôi đầy đủ hết và tôi đi vào trải nghiệm thực tế để anh em cùng xem độ chính xác của cái máy nó như thế nào anh em này sóc này dung một đánh nẻ, dung hai đánh chăn, một dung này một dung bạc lẻ ba trắng anh em nhá nó thu âm thanh rất là chuẩn nó thu chục tiếng bạc rồi thì không thể sai được thu do nó ghi nhớ rất là chuẩn chỉ anh em nhá một này nẻ tiếp này vẫn đứng ba trắng này đồ đạc chuẩn tét đẹp luôn thì lên thử hàng em trực tiếp bến xe mỹ đình hà nội ở sài gòn anh em đến bến xe miền đông sài gòn anh em nhá một này hai này bạc chắn này anh em thấy không tứ tử trắng đồ đạc rất là chuẩn cái hàng này nó không với bát đĩa quân vị anh em nhá Đấy. càng vị đóm vào đánh càng chuẩn luôn một này nè này Đấy. đồ đồ mới thì em đi này nhà tôi chỉ có duy nhất một số điện thoại thôi anh em nhá em quan tâm em alo trực tiếp cho tôi để được tư vấn miễn phí về cái đồ này thì em đi nhá trên thị trường mấy hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng rất nhiều nhiều cơ sở bán hàng không uy tín không bảo hành anh em phải để ngậm đắng nước cay vì mua đường mua chọn nhà tôi là lên là nên thử thực tế anh em nhé để em hiểu nếu quay trở lại tôi sóc anh em thêm một hai tay nữa này thì lên nhà tôi thử hàng thoải mái thì làm clip tôi sóc anh em độ chụp tiếng bạc thôi em này hai đèn hai rung bạc trắng này đánh rất là đơn giản này tiếng này này loãng bỏ qua này lâu lâu loãng một tiếng này nó không quan trọng em nhé xong xong đặt xuống này một rung này 3 đến 5 giây máy báo rất nhanh hai rung bạc trắng này em thấy không không thể sai được em nhé tôi để gần này em nhìn này tiếp tục này một này hai này hai bạc chắn này em thấy rất chuẩn em nhá một này lẻ này em thấy không thì em quan tâm cái sản phẩm máy phân âm đa năng này em alo trực tiếp cho tôi để tư vấn miễn phí về cái đồ này đồ mới nhất anh em đây bát đĩa quân vị là xanh chín rồi không chơi anh em tắt nguồn này đi anh em này đồ là đồ mới anh em quan tâm em alo, alo tôi 0984 31 từ quý 8 để tư vấn miễn phí về cái đồ này hàng này là hàng mới nhất đẳng cấp nhất đơn giản nhất dễ chơi nhất hiệu quả nhất để có cái tết ấm no sung vầy em nha cảm ơn em xem clip của tôi em đi thế này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 50 chiếc để bán Tết thôi anh em nhanh tay để là người mua hàng đầu tiên cảm ơn anh em chào anh em thì đến video tiếp theo của cái video sóc giữa bịp đấy anh em vừa chứng kiến là cái quân vị hoàn toàn không tang này cảm biến quân vị bằng điện thoại Nokia thì cái video này thì mình làm để mình giới thiệu đến anh em cái dòng máy đánh bài đẳng cấp nhất thế này nó chính là dòng máy đánh bài CVK 700 của hãng CVK thì hãng CVK là chuyên về sản xuất máy đánh bài Đấy, tất cả những dòng máy đánh bài có chữ CVK là những cái dòng máy đánh bài cao cấp nhất và có giá cả khá là cao nhưng mà đổi lại là tất cả những cái phụ kiện pin hoặc máy của nó rất là khỏe và máy báo cực nhanh luôn đấy ngày trước là có CVK 500 600 là 700 thế đây là dòng máy đánh bài mới nhất hiện nay của hãng CVK thì khi anh em đi chơi á anh em sử dụng cái máy này đánh bài thì thắng tuyệt đối 100 trăm mình khẳng định như vậy nếu anh em luồn máy ok bởi vì máy đánh bài tốc độ là siêu nhanh được trang bị 10 camera và cái thiết kế đó là siêu mỏng này giống 100% chiếc iPhone 8 lớp của hãng Apple đấy và cái phần cứng là giống 100 trăm và cái phần mềm bên trong cái ứng dụng bên trong là cũng giống 100 trăm luôn Đây có Safari này đấy App Store này không ai phải biết đây là một chiếc máy đánh bài bịp được đấy nhưng ẩn chứa bên trong nó là một cái bộ phần mềm đánh bài đấy siêu thông minh đánh được tất cả các môn bài ở Việt Nam đấy ngoài Bắc phải chơi ba cây liêng sâm phẩm chắn miền Nam phải chơi bài cào binh sập sám binh Ấn Độ gầu hầm lâm ná và bị hiệu thì đây bên trong này ẩn chứa tất cả cái môn bài cái máy này thì người ta phân phối trên toàn thế giới ở nước nào chơi như nào nó đều có luật của nó hết có một số uh, bạn mua ở trên youtube ở bên ờ, người ở mỹ và họ là hải ngoại họ có nhờ anh em họ qua thì mình mua chơi poker bên mỹ được Đấy, cái máy này với cái máy này này thì khi anh em chơi cái môn gì thì mình sẽ cung cấp cho anh em mã chơi đấy anh em về anh em chơi thì bây giờ mình sẽ đánh cho anh em một cái môn bài rất là phổ thông ở ngoài Bắc đó chính là cái bộ môn liêng môn liêng là chơi rất phổ thông ngoài ngoài ở Bắc Đấy. thì cái môn liêng này có rất nhiều kiểu báo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn và các bạn xem cái video này để mà xem cái bánh bài có kiểu chơi như nào đấy các bạn cố xem cái video nhé đấy thì để chơi được bộ môn bài này các bạn cần sử dụng những bộ bài mã vạch bên mình những bộ bài mã vạch này là những bộ bài đã qua xử lý nhưng mà nó giống hệt người quán không thể nhìn bằng mắt thường được chỉ có máy mới quẹt thôi đấy giống hệt 100% luôn không thể phát hiện được kể cả bóc bài ra không có gì bên trong cả với cái bộ bài mã vạch này cái loại bài thì bên mình có tất cả các bộ bài đấy như như bài nhựa này đấy, hay gọi là bài nylon đấy. đấy bài kim cương này bài đớp bk 2001 bài đô la đấy rất nhiều loại bài để anh em lựa chọn thì bây giờ để không nắm mất thời gian được anh em mình sẽ đánh luôn cho anh em xem bây giờ mình sẽ cài cái mã số 7 là cái ngã mã chơi môn liêng báo tất cả các nhà trong cái bàn chơi đấy từ cao đến thấp đấy, mình bắt đầu chơi này rồi anh em đặt xuống nó sẽ báo như vậy và anh em bốc bài bốc bài đi nó sẽ báo khác nghe. đấy anh em chia ra này thì ưu điểm của cái cái bộ môn chơi này mà anh em báo tất nhà thì không ai có thể hô láo được ví dụ cái người kia 7 điểm mình 8 điểm mình biết nhà là vào nhà để mình có thể không thể hô láo với mình được đấy là cái môn liêng ưu điểm như vậy đây bốn này một này đấy ờ, 3 này hai này đấy, máy báo là chuẩn xác 100 trăm luôn đấy tụ 4 là 8 thế tụ uh, tụ tụ ờ, một uh, này cũng 8 thế nhưng mà tám lại tám thấp hơn điểm hơn là tám ba cơ còn đây là tám bảy tám tám tám tám cơ đấy cái chất là nó báo chuẩn rất là đẹp luôn mình sẽ tăng số người chơi lên cho bạn xem nhá Đấy, 5 người chơi luôn máy báo 5 người chơi luôn này thì cái máy này báo kể cả chiều cao nó cũng rất là rất là ok không gập gần chơi bình thường đấy nên nó vẫn báo này đấy đây là mình đây. đánh cho bạn xem luôn này để cao là vẫn báo bình thường này một hai bốn ba bốn người chơi này Đấy. một hai bốn ba một chín điểm đấy môn liêng này một này tụ bốn này một một hai này hai là tám này bốn này ba này đấy rất là chuẩn ghép được như thế luôn một là chín này hai là 8 này 4 này 6 này đây tụ ba là thấp nhất là chỉ có 4 điểm thôi đấy rất là chuẩn xác và có một cái kiểu báo nữa là kiểu xả lá đây thì anh em chơi mình sẽ cài là cho anh em cái chế độ xả lá luôn này hoặc là bốc tứ mình cứ đến là mình bốc là mình nhất đó là cái chế độ mình bốc là mình nhất bắt đầu chơi này một, vâng. một là anh em bỏ một lá đi này anh em nhất Đó, bỏ dưới đấy nhất luôn này liêng anh em này tám chín mười đấy anh em này. liêng luôn nha đấy. đây là cái chế độ là chế độ bỏ lá em nhìn chưa thì khi anh em đi chơi á anh em để đấy nó sẽ báo về cái tai nghe siêu nhỏ nha còn nó sẽ không in ngon như thế và anh em chơi thì anh em tắt cái màn hình đi rồi anh em tắt cái màn hình như này đi mình sẽ đánh cho lên bốn người này đấy và anh em tắt cái màn hình như này tắt màn hình không để sáng như này nha đấy anh em tắt màn hình đi chơi như thế để anh em để trước mặt do cái diện tích cái bàn này nó hơi hẹp nên mình để ngang là đây đấy bỏ một cái là nhất. đấy lại 9 điểm rồi em nhìn chưa 4 5 10 lại 9 này hàng chuẩn chỉ 100% luôn máy báo siêu nhanh thì bây giờ mình sẽ giới thiệu thêm cái môn chơi tiếp theo là môn ba cây ba cây 36 lá ở ngoài Bắc, Bắc là hay chơi ba cây môn ba cây 36 lá đây. thì mình sẽ đánh cho anh em xem chơi là anh em bỏ tây ba sáu lá là bỏ tây mình sẽ bỏ tây ra này cái môn này thì cứ mình cứ đến là mình bốc là mình nhất nếu mà ba cây thì đánh như thế là chuẩn nhất bởi vì mình biết mình ờ, điểm cao là mình đặt nhiều tiền vào bỏ ra này đây tôi hay hướng dẫn anh em chơi ba cây cái máy đánh bài CVK 700 này nha đây người ta làm ờ, làm xương này đến lượt mình người ta bốc cho mình bốc này được chưa đặt ra cho mình bốc này mình cháo đi này Đấy đặt cho này cái này máy báo một mình bỏ đi này bỏ một con thì sẽ tính cái chia là một hai ba bốn năm là chia từ nhà mình bốc này Đấy đứng cái này ván này là mình đánh 10 triệu tiếng này này 6 điểm thôi nhưng là chắc chắn là to nhất đấy anh em nhìn thấy chưa đây này bấp 6 điểm này nhà số 2 nó chỉ 5 điểm thôi nhà số 3 cũng vậy nhà số 4 cũng vậy đấy hơn đúng một điểm báo chuẩn xác 100 trăm luôn anh em tắt máy này bình thường đấy để máy trước mặt tiếp tục đánh em một vài ván nữa đây mình đang để xuống chế độ đánh thử cho nên là còn nếu anh anh em mua hàng thì mình sẽ mua trực tiếp luôn vào cái máy này anh em chơi hoài luôn ba bỏ ba lá anh em nhất này bỏ ba lá này một này hai ba này Đấy, thích chính như vậy này nhất này 8 điểm này đấy muốn ba cây anh em 8 điểm rồi những nhà này, nhà này 7 này nhà này 5 này 195 này nhà này 4 này đấy, anh em thấy chưa đây là cái môn ba cây anh em cứ bốc đến lượt anh em bốc cái là anh em cứ đánh to có bao tiền trong tay đặt tất xuống đấy đấy môn ba cây và tiếp theo thì mới giới thiệu với một cái môn bài ở trong miền Nam đó là cái môn bài cào máy này đánh tất cả các môn bài ở Việt Nam luôn nha mình sẽ giới thiệu luôn vừa Bắc rồi về mình sẽ giới thiệu sang miền Nam luôn à, miền Nam thì bài bài cao thì đánh theo cái kiểu là đánh tất cả bộ và tính điểm 9 ăn 10 nhịp rồi vứt là báo này bốn đấy mày báo bốn là tụ bốn lớn nhất chỉ ra bốn người chơi đây bài cào miền Nam này đấy chín điểm này đấy anh em nhìn thấy chuẩn xác chưa đấy thì anh em đi chơi á mà anh em không để cái máy này ra ngoài nó nghi rồi thì anh em có thể chuyển sang để cái máy này thay vào cái máy này kết nối vào cái máy điện thoại Nokia lên trắng này đấy thì bây giờ mình sẽ kết nối cho anh em xem này mình đánh một bài cào kết nối này kết nối xong này không rơi chỉ thao tác rất đơn giản thôi chỉ 30 giây là xong đây bật lên bắt đầu chơi đấy như vậy là đã kết nối xong vào cái máy điện thoại Nokia này còn cái máy này không liên quan để đâu ngoài mình để ở trên này luôn này để cho nó soi bài đây để đây cho nó soi bài này một tụ một lớn nhất bảo siêu nhanh luôn đấy tụ một tám điểm không em nhìn này tám này đấy thấy chưa nhìn thấy chưa tám này đây tám này Đấy, thì môn bài cào này anh em biết luật rồi hai nhà trùng điểm nhau thì biết như nào rồi nhá đánh thêm cho em tí nữa nha ba đấy em nhìn này chuẩn đét lên đẹp luôn đấy ba tây luôn đấy thì ngoài cái máy Nokia này nhá anh em còn có thể là kết nối vào những cái vòng tay vòng tay hay là điện thoại à, cái hộp quẹt này, máy nửa này ví ví các vạch thì em cũng để như này trước mặt này đấy là nó xoay vào bài đấy, thì à, đây là một video tổng hợp thì à, những cái video tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho em tất cả những môn chơi cờ bịp nữa anh em cố xem video tiếp theo cảm ơn anh em đã đăng ký kênh cho mình và cảm ơn anh em xem video